Alo mọi người Công việc xong rồi giờ mình đi về thôi Để mình chỉnh cái này xíu ha rồi bắt đầu khởi hành đi về đi ngang tòa thánh đi đường này à, ngang tòa thánh đó. phía trước là núi bà tây ninh nè nghe nói mới khánh thành cái cái tượng phật bà cao lắm mình nhìn lên trên đó mình à, vẫn thấy cái tượng đó cao nhìn xa mà còn thấy vậy rồi rất là cao đó. trước mặt à, mọi người làm còn thánh tây ninh không thánh địa của đạo cao đài nè còn đây là nguyên cái tòa thánh chu vi rất là lớn hồi ờ, hồi học đại học là có lên đây ờ, cắm trại hồi đó cái khuôn viên này có cho cắm trại không biết sau này còn ờ, không giờ mình đi à, mình đi à, hướng này là mình à, đi hướng Dương Minh Châu đi về tới chẳng Bàng luôn bình thường đi đường ngoài sẽ nhanh hơn nhưng mà dạo này thấy khống chế tốc độ nhiều quá nên là đi cũng không nhanh hơn à, đường bên này thì nó lại rộng hơn nên là ở đó đi về đi đường này không biết mọi người thấy cái um, tượng Phật bà không ha chứ mình ờ, nhìn thì mình thấy đó cái tượng cao trên đỉnh luôn kìa không biết nhìn qua camera thấy không Ôi, tượng tượng cao lớn kìa à, đến đây có cái ờ, ngã ba nè quẹo qua đây là đi về à, Dương Minh Châu hoặc là đi núi Bà Đen mình sẽ quẹo qua đây đi dầu tiếng gì đó cũng đi hướng đó đi đường này cũng đi qua dầu tiếng được nè nhưng mà đến chỗ à, bến củi là quẹo rồi đường này thì mình chạy thẳng một mạch là tới à, trảng bàn luôn lúa chín hết trơn rồi cái đường này à, nó có nhiều à, nó có nhiều cái tán à, cây như thế này quá ha to là to mà nó bên này nó đang bên kia kia đang lại nhìn hay ghê á đoạn đường trên kia nó bụi quá người ta đang làm đường mới rải nhựa lại luôn Úc ra thành à, cái tuyến giao thông huyết mạch à, xuyên Á mà đó mọi người thấy cái cây cây nó đang nó à, đang qua đang lại à. nhìn nó hay mấy cái quán cà phê cứ núp núp ở dưới mấy cái tán cây này mát treo võng nằm đã luôn cho nên rừng cao su còn nhiều lắm tây ninh với bình dương thấy nắng ghê không mọi người thấy nắng ghê không mà đi phải bận áo về tay chứ đi mà hở hở vậy là, là về là nó đen thui luôn ngồi lúa lúa chín nhìn đã không ở đây nó rộng hơn mà không có không có nhiều à, bản hạn chế tốc độ bằng cái đường cũ cái đường à, bên kia dạo à, này cấm nhiều bản giới hạn 50 60 quá đi à, ngoài à, ngoài Bắc thì à, mấy bữa nay thấy mấy anh em đi bị mắc mưa nhiều gặp đèn đỏ này chứ có muốn chạy luôn thôi đi đường này thì mình à, không có đi qua gò dầu nằm thẳng là tới chẳng bàn luôn về chỗ này là đến à, đến chỗ cái ngã ba quẹo qua bên chẳng bàn nè mình quẹo đường này để ra chỗ uh, ờ, chẳng bàn luôn về thành phố Hồ Chí Minh thì mình đi thẳng tiếp đường bên đây thì uh, Ngọc Ngã Tư uh, có đèn giao thông nhiều hơn bên kia mình thì cứ đi thẳng thôi dạ không mua cô Nói mấy người ờ, người ta bán với số là cứ ờ, canh lúc đèn xanh đèn đỏ là ờ, người ta ra ta mồi nó rất là nguy hiểm cuộc sống là biết sao giờ mình cũng muốn mua giùm mình cũng rất là khó mà, mà mua giùm đứng giữa đường mua vé số ra được mấy cái à, cái vụ án à, xăng giả phức tạp quá thấy bắt đầu à, mở rộng điều tra ra đến cây xăng Phúc Lộc Thọ trên Bình Phước rồi đó còn nhiều lắm 200 triệu lít đâu có ít đâu nó là mình chán thiệt đến cổng chào Tây Ninh hết địa phận Tây Ninh rồi đó thành phố Tây Ninh trực thuộc tỉnh Tây Ninh mới về tới Sài Gòn đoạn này hay có chốt lắm nè chốt ở chỗ ờ, củ chi nè à tí xíu về à, ghé chỗ kia uống nước mía thử coi nghe nói chỗ đó là nước mía ngon lắm luôn mà chưa bao giờ vô uống thử nghe uống thử như đâu đó đoạn ờ, Củ Chi hay Hóc Môn gì quên nè chắc là Củ Chi còn địa phận Củ Chi này ờ, mình mình xăng mình đổ đầy mà hôm bữa ờ, mình đi buổi tối là ờ, cũng nhiều đó mà chạy nó tên nên chạy về đến giờ này chưa chưa hết xăng đó là cũng phụ gia do nó cũng tiết kiệm xăng ghê chứ mình có xài phụ gia trong xăng và phụ gia nhớt cũng tiết kiệm ờ, nhiên liệu đáng kể đó rồi cầu vượt củ chi sắp về tới nhà rồi nước mía chỗ này à, đúng rồi vô uống nước mía một cái à, <laughs> mía này nổi tiếng luôn nè mình ghé vô uống nước mía mà đông quá đứng xếp hàng mua luôn trời thì ờ, chuyển mưa rồi gió quá trời thôi tranh thủ chạy về luôn chạy về ờ, chứ hồi mất mưa là cực lắm mà trời về ờ, thì đi nó mát mình chạy mình phải canh đèn đỏ từ xa vậy nè chạy, dạ, chạy sao mà vừa tới đó nó bờ chuyển qua đèn xanh đỏ dừng đỏ nóng này đem theo ờ, máy chụp hình quá mà cũng không có thời gian đi chụp bước vô mùa mưa rồi về đến uh, cầu An Hạ cầu An Hạ là địa phận Hóc Môn qua cái cầu này hay cũng hay có một cái chốt nè đừng có chạy ra bên ngoài chạy bên trong không biết bên này có chốt không chốt hay đứng đây nè lúa xong là người ta gặt xong là người ta sẽ đốt cho đất nó nghỉ thời gian người ta trồng vụ mới nghe cái mùi khói đã ghê chạy qua chỗ này mà không có chốt là không có chốt